Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Nam Đen Vlog Official Và ngày hôm nay là cuối tuần mình tranh thủ làm một cái clip cho các bạn xem Là ngày hôm qua mình bắt được ba con gà rừng nha Bây giờ mình đã có ba con gà rừng mình chặt ra ba cái đùi đem đi để nướng Bình thường thì mình sẽ nướng bằng than Mình nướng gà thì nướng bằng than nha các bạn nhưng mà hôm nay mình sẽ không nướng bằng than mình sẽ nướng bằng củi để mà mình mình không nướng mà kiểu mà đốt cho lên, cho nó cháy luôn để thử ăn cảm giác như thế nào nha bây giờ mình sẽ chặt củi để chùm lửa các bạn thấy mình giống châu phi không Nani? bữa nay mình sẽ giả dạng kiểu ngư lưng đi uh, nướng gà <laughs> cái suối này rắc sạch nha hôm nay mình đi vô trong suối nhưng mà mình không mang cái gia vị gì hết mình chỉ nướng với dầu thôi nướng, nướng không không thôi đấy các bạn thấy ngon không các bạn đã từng ăn gà từng chưa bên đây mình sẽ cho các bạn thưởng thức rằng là ăn sẽ có cảm giác như thế nào nha bây giờ mình sẽ nướng gà rừng với nướng cho với không gia vị nha để cảm giác ăn như thế nào các bạn bình thường mình nướng bằng than và sẽ có rất nhiều gia vị bây giờ mình sẽ không bằng gia vị nha hôm qua trời nó mưa khó cháy ghê hôm, hôm qua mới trời mưa nên à, đốt rất là khó cháy nha Và bây giờ mình sẽ đổ dầu vào gà nha Bình thường các bạn sẽ có rất nhiều dùng nhiều gia vị để nướng gà và mình sẽ không cần gia vị mình chỉ cần dầu thôi Tại vì gà rừng là gà tự nhiên mà Nếu mà dùng nhiều gia vị mình sẽ không cảm nhận được cái ờ, độ tự nhiên của gà rừng nha <laughs> Đấy các bạn thấy Đi sinh tồn là phải ăn uống như thế này Làm gì có đầy đủ, đầy đủ gia vị chứ Rồi bây giờ mình sẽ nướng nướng đốt thành cho luôn nha các bạn mùi thơm quá Tài nóng các bạn ơi Đốt như vậy phải nhanh tiếng chứ Mình thử ờ, nướng ra bằng bằng lưới nha, Không phải bằng thang nữa thì sẽ cảm giác như thế nào phải giảm đi không to không to đừng nó nóng máy. đấy các bạn thấy ngon không Đưa nặng quá Quanh lên được Quanh vàng ra Các bạn thấy đấy mình không dùng gia vị nha Mình nướng ờ, tự nhiên luôn Nóng quá các bạn Các bạn à, thấy mùi thơm Mùi rất là thơm luôn Ờ. đã quá mùi thơm quá bà ơi chín rồi các bạn cháy khô hết ờ, rồi nha các bạn Mình thơm mình nướng như thế này thì phải nướng lâu chứ không là không chín nha ăn sống là bình tích mình phải ờ, nướng cho chín mặc dù nó khô nó cháy khô nhưng mà phải chín bên trong cái này phải để ờ, cái củi chúng ta than với nhau mới chín nha vì đốt bằng lửa là khó khó chín nên mình phải để củi ra than sau đó mình ờ, quay làm quay nhiều lần mới, mới chín thì được sau cái clip này mình sẽ xuống phố làm ờ, video nha các bạn mình sẽ không lên đường làm video nữa rất là nóng đi rất là mệt luôn mấy bữa nay mình làm cái clip lên rừng hoài nên rất là mệt nay mình xuống phố làm mấy video ờ, tán gái cho gái các bạn nhớ ủng hộ mình nha à, đúng rồi bây giờ là 10 10 giờ trưa rồi cực kỳ nóng từ dưới đó mò lên đây rất là xa nha xong cho chiến vậy mình ăn thử cảm giác gà lừng ăn như thế nào nha nếu các bạn thấy video hay thì muốn ủng hộ cho mình thì cứ đăng ký hoặc chia sẻ video của mình nha sau này mình sẽ cố gắng phát triển nhiều video hay hơn tại vì mình cũng vừa mới biết tới youtube vừa và làm thôi chứ mình cũng không làm nghề youtube lắm mình có đam mê quay video làm video chia sẻ cho mọi người này nọ cái này là phải ờ, để củi ra than rồi mình để xa xa lửa xíu nó mới chín được bên trong tiếng nữa các bạn đó mình cảm giác mùi rất là thơm luôn các bạn xem đây cháy bên ngoài nhưng mà không sao đâu sắp tiếng rồi đấy mình sẽ ấy thang thang để nó, nó, nó nhanh chín hơn nha đốt bằng lửa nó chín ở ngoài thôi bên trong không chín bây giờ mình sẽ sẽ để đi sắp chín rồi đó mệt quá nóng quá Thank <laughs> you. đấy sắp chín rồi đó các bạn bây giờ mình không có dùng lửa nữa mình sẽ để để chỗ này cho nó nhanh à, chín chín bên trong nha chín ở ngoài rồi quay lại Nướng kiểu này chắc à, đưa gái ăn chắc gái không dám ăn đâu Nhìn ghê quá Ấy đen ấy Ăn chưa rồi sau ờ, một tiếng nướng thì đã chín rồi nha các bạn bây giờ mình sẽ ờ, ăn thử nha đây nha các bạn bây giờ mình sẽ ăn thử mùi rất là thơm luôn mình sẽ cắt ra thử. bây giờ mình sẽ ăn thử một đùi cảm giác thế nào ngon không rồi đấy đây các bạn xem qua bên ngoài nó mặc dù cháy rồi nhưng mà mùi rất là thơm luôn cái này mình như từ đầu mình nói là đùi gà rừng mình nướng đốt bằng đốt cho nha các bạn thấy nó cháy và mình không dùng bất kỳ gia vị nào nha ngoài dầu thôi bây giờ mình sẽ sẽ thịt ra thử mình sẽ ăn như thế nào chỗ nào sạch sạch À, tưới nước để cho nó khỏi là khó nha mọi người nghĩ mình đốt phá rừng nữa rồi cũng thôi chưa đây các bạn thấy gà rừng tự nhiên chưa không dùng gia vị vào qua gần gà luôn đem máy qua gần không còn phá đâu bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng nha các bạn thấy thì rất là ngon luôn không dùng bất kỳ một gia vị nào nha rất là ngon mùi giống mùi thịt nó không có một bất kỳ gia vị nào luôn các bạn nó cảm giác rất là wow Ừ. phải nướng gà lừng với không có gia vị rất là ngon nha <laughs> bây giờ mình sẽ để gạch cho thật quay phim nha mình không ăn nữa mình tí một lát sau mình ăn sao tại vì mình ăn không có gia vị luôn bây giờ mình xin à, kết thúc video nha cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ video mình nếu mọi người thấy hay thì ờ, chia sẻ nha bây giờ mình sẽ rửa mẹ ra sạch này chứ không ra ngoài đường học tích Ồ, mát quá các bạn Rồi, cảm ơn các bạn mọi người đã, chia để xem video mình nha Nhớ chia sẻ và comment nha Tạm biệt mọi người